À, xin chào các anh chị nhà đầu tư à, chào mừng quý anh chị à, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF thì hôm nay cũng như thường lệ mọi ngày thì à, mình cùng mình cùng với các anh chị sẽ cùng đi chúng ta sẽ cùng phân tích một cái doanh nghiệp mà rất là tiềm năng ở trong thời gian sắp tới và với cái tiềm năng đối trong thứ nhất là trong ngành này thứ hai là đối với doanh nghiệp và thứ ba là đối với bà lãnh đạo đúng không ạ doanh nghiệp mạnh tiềm năng tốt và ban lãnh đạo mạnh đấy thì chúng ta sẽ tìm cùng phân tích coi tìm cùng phân tích xem là doanh nghiệp này là nó mạnh ở đâu đúng không ạ à, mạnh ở trong ngành à, ở những nhiệm nào rồi tiềm năng của nó như thế nào và ban lãnh đạo của nó như thế nào đây thì những cái doanh nghiệp của hôm nay mà Thuần Tú cùng các anh chị à, tìm hiểu đó chính là tất nhiên không phải là hai cái cô em xinh tươi đang ờ, mặc áo đỏ đang đứng ở đây mà chính là dòng chữ uh, ờ, Galex Electric đúng không ạ doanh nghiệp uh, điện uh, điện Galex đúng không ạ đấy không phải là có hai cô em xinh tươi đâu nó nhanh này đâu nha các anh chị đừng có hiểu nhầm hai cô này thì không có gì để tìm hiểu hết á thì cái tập đoàn Galex hiện tại uh, à, uh, Galex thì được thành lập vào ngày 10 tháng 7 năm 1990 tính tới hiện tại năm 2022 là cũng được 32 tuổi cũng là một tính ra thì cũng là một à, chàng trai trưởng thành rồi à, thì được à, thành lập dưới sự chỉ, à, lúc đó là Galex trực thuộc của Bộ Công Thương Bộ Công Thương thì à, ngày xưa năm 1990 thì đó là Bộ Công nghiệp nặng thì nay đổi thành là tên thành Bộ Công Thương và trên cơ sở là tập trung là các cái doanh nghiệp mà dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật điện do Bộ Công nghiệp à, nặng quản lý thì sau 32 ờ, năm phát triển này, tại qua sự mở rộng tái cấu trúc để đời tối ưu hóa nguồn lực ờ, thì Galex đã thành một doanh nghiệp đa ngành có vốn hóa hơn 9.000 tỷ đồng và hoạt động hoạt động theo mô hình holding và theo đuổi cái mục tiêu là phát triển bền vững với hai khối kinh doanh chính gồm ờ, sản xuất công nghiệp à, hạ gồm thiết bị điện và vật liệu xây dựng hạ tầng gồm các sản xuất nguồn điện tái tạo nước sạch đầu tư phát điện khu công nghiệp hạ tầng bao gồm hoạt động đầu tư nhà ở xã hội cho người lao động địa phương tại khu vực ờ, lân cận khu công nghiệp và nhà ở cho chuyên gia và cho người lao động tại khu công nghiệp đấy tức là uh, loanh quanh thì các cái các yếu tố mà từ ờ, nhà ở xã hội cho người lao động địa phương này hai khu lân cận khu công nghiệp nhà ở chuyên gia cho người lao động thì nó, cái cái mục này á, loanh quanh lại thì nó cũng là phục vụ lợi ích cho cán bộ và công nhân viên của Gerex là chính nó là ưu tiên cho cán bộ uh, công nhân viên mà có công hiến đối với tập đoàn Gelex thì ngành nghề của ngành nghề kinh doanh chính thật ra hiện tại bản chất của Galex nó là một cái công ty về holding holding là chính tức là holding là gì holding holding nó các bạn phải tưởng tượng nó giống như một con bạch tuộc vậy ạ à, holding ở Việt Nam hiện tại nó cũng giống như à, Masan chẳng hạn Masan cũng là một cái tập đoàn hoạt động dưới dạng holding tức là một cái công ty mẹ trụ sở đầu não chi phối hoạt động của các cái công ty con đấy tập hợp và uh, tập hợp các cái công ty con và chi số hoạt động của công ty đó đấy thì uh, ờ, Galex hoạt động uh, hoạt động chính của Galex là sản xuất hiện là sản xuất cung cấp toàn bộ các sản phẩm toàn diện trong lĩnh vực thiết bị điện tập trung vào bốn nhóm sản phẩm chính là dây cáp điện dây và cáp điện máy biến áp động cơ điện và thiết bị đo điện tất cả các dòng sản phẩm đều khẳng định được uh, uy tín trên thị trường với các thương hiệu nổi tiếng như KDV, uh, TBD hay là uh, em EMIC à, HM rồi um, à, e Vhem đấy với các tính năng tiết kiệm năng lượng điện và thân thiện môi trường đấy thì cái cốt lõi <clears throat> cái cốt lõi của tập đoàn hướng tới là gì đó là sản xuất với các cái sản phẩm mà liên tục đổi mới đấy thì liên tục đổi mới để thích ứng được với các cái điều kiện mới đối với các cái công trình thứ hai là các cái, các cái sản phẩm đó một là phải tốt hai là tiết kiệm tiết kiệm và thứ ba là phải bền đó tốt tiết kiệm bền và phải có giá phải là hợp lý nhất có thể đó chính là cái cốt lõi trong cái ngành sản xuất điện này trong cái ngành nghề mà kinh doanh điện thì ờ, và cái mạng thứ hai á, chính là kinh doanh về bất động sản thì ờ, cái mạng về kinh doanh bất động sản này là tập trung là tập trung nữa là à, với các cái quỹ đất này, Galic đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản cụ thể là thâu tóm BGC thâu tóm à, các, các dự án của VGC và uh, đồng thời sau đó là tái tái cơ cấu các cái mạng mà bất động sản của Galex hiện có gộp lại gộp lại bao gồm các trụ sở của Galex như là ở 52 Lê Đại Hành và khách sạn ở Melia Hà Nội và khách sạn Ninh Bình à, Bình Minh số 10 Trần Nguyên Hãn Hà Nội đó và tập hợp các cái các cái à, dự án bất động sản lại để quản lý và đó là bất động sản thương mại thứ hai là bất động sản khu công nghiệp nữa thì uh, bất động sản khu công nghiệp đó là của công ty uh, Viglacera thì bản chất của công ty Viglacera này nó trước đây nó cũng là một cái doanh trong doanh nghiệp uh, trực thuộc bộ nhà nước uh, trực thuộc của nhà nước đấy và cái việc mà thâu tóm Vigracera này cũng đặt ra cũng rất là nhiều uh, câu hỏi đặt ra rất là nhiều chấm hỏi trong các cái nhà đầu tư tuy nhiên hiện tại cái việc sự việc nó đã qua rồi và cũng không có cái sự kiện nào được lôi ra để để mà phân tích hỗ trợ ở đây cả thì uh, ban đầu uh, Villa Serra được uh, biết được uh, biết, được biết đến đến rộng rãi với người dân uh, toàn Việt Nam chính là ban đầu chính là gạch lát nền đấy uh, ngày xưa thì uh, à, Villa Serra lúc mà chưa tái cấu trúc uh, nó là một doanh nghiệp rượu rã gần như là đi phát sát thì uh, sau này được uh, tái cấu trúc uh, nhập các nguyên liệu về và tập trung vào các sản phẩm ừ, gạch À, gạch lát nền hiện tại đây và hiện tại các sản phẩm của Viglacera là xuất khẩu đi hơn đi hơn 50 các nước trên 50 nước trên thế giới và mình cũng sẽ có một cái video phân tích chi tiết về Viglacera để các bạn à, à, biết rõ hơn Đấy, bạn nào muốn biết à, muốn biết chi tiết về Viglacera như thế nào thì à, đợi xem video sau của mình vậy thì hiện tại Galex Galex thì đang nắm đến năm hơn 50 phần trăm cổ phần của Viglacera mà cổ phiếu là VGC á và VGC hiện tại nó là công ty con của GLX được sáng nhập vào công ty con là tại trở thành một công ty con của GLX thì cái việc mà phát triển lĩnh vực bất động sản á, khu công nghiệp sẽ tạo ra bao gồm các hoạt động đầu tư xã nhà xã hội này, nhà ở chuyên gia này tạo điều kiện ổn định những người và người lao động là chính rồi cùng với đó là tại các khu lân cận khu công nghiệp thì giá nhà giá rẻ phù hợp với đáp ứng nhu cầu cao người lao động địa phương cũng đã nghiên cứu nhằm phát triển những tận dụng tiềm năng ở phân khúc thị trường này cũng như góp phần nâng cao đời sống người người lao động ở địa phương thì cái cái việc mà phát triển cái dự án nhà ở xã hội này mình nghĩ là cái về phân khúc lợi nhuận nó không cao tuy nhiên thì à, nó lấy được cái lấy được cái lòng tin người à, người dân ờ, xung quanh đó và lấy được cái lòng tin của chính quyền đúng không ạ tại vì các bạn biết là hiện tại á, cái phân khúc ờ, nhà ở xã hội á, cho người có thu nhập thấp nó rất là rất là ít đấy thì à, cái phân khúc này à, nếu mà Galaxy phát triển um, à, Galaxy phát triển á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái, cái cán bộ công nhân viên của Galaxy á, có điều kiện mua nhà với giá chiết khấu nó tốt hơn thị trường đấy và ngoài ra à, thì cái việc mua nhà này nó còn đảm bảo uh, ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên để họ yên tâm vào uh, uh, tiếp tục công hiến cho công ty hiện tại thì các công ty thành viên của Galaxy bao gồm là công ty hạ tầng Galaxy này tổng công ty Vigracera thì mình vừa nói bên trên công ty nước sạch sông Đà công ty ờ, điện gió hướng hùng này năng lượng Gelex công ty này hạ tầng Gelex Tây Ninh và cổ, cổ phần dịch vụ năng lượng Gelex công ty thiết bị địa biển Gelex danh sách các đây là danh sách các công ty con của uh, công ty thiết bị thiết bị điện Gelex thì uh, dây cáp điện KDV này à, thiết bị điện uh, TBD rồi uh, thiết bị đo điện uh, EMIX uh, chế tạo cơ điện Hà Nội uh, HEM này dây đồng Việt Nam CFT um, công ty uh, phát điện Galex thì uh, ngày xưa các bạn nhưng mà các bạn nào mà uh, ờ, sinh tầm những thập niên 1990 á thì uh, ngày xưa cái một có một cái câu quảng cáo nó ăn hằn sâu vào trong tâm trí lúc đó là cái quảng cáo này liên tục được phát trên tất cả các kênh của VTV thời đó hồi đó chỉ có kênh mấy kênh như HTV hay gì hết chỉ có VTV thôi à, đó là mình nhớ câu câu đó là nếu mà hay, mua dây cáp điện ấy, hay đến KDV đấy của một cái diễn viên truyền hình khá là nổi tiếng mà lúc đó mình không nhớ tên của chú chú nào đấy đấy và cái công ty dây cáp điện này ấy, đối là hiện tại là một một trong những công ty mà tốt nhất ở Việt Nam hiện nay và Galax hiện tại là với cái quy mô vị thế và các cái công ty ở trong hệ sinh thái hiện tại Galax được đánh giá là một trong những công ty mà cung cấp về mạng điện và thiết bị điện là đứng đầu trong cái ngành này đứng đầu trong ngành này vì uh, hiện tại các bạn biết là có rất là nhiều công ty về biên năng lượng điện nhưng mà lại thiếu các cái công ty về cung cấp thiết bị điện như vậy Đấy. và hầu hết đó, là các công ty mà hiện tại ở Việt Nam mình là cung cấp các thiết bị điện đó, đều là các sản phẩm đó, sản phẩm đó đều nhập từ nhập ngoại về và có thể là nhà phân phối thứ cấp của Galex các công ty liên kết hiện tại của Galex bao gồm là uh, à, công nghiệp dầu khí Long Sơn này thiết bị điện Đông Anh công ty cổ phần à, công ty trách nhiệm hạn SAS à, thì à, cái câu chuyện thoái vốn của, của Gelex thì ở giai đoạn mà năm 2015 là một cái câu chuyện nó cực kỳ khó hiểu thì tháng 12 2015 là Bộ Công Thương tiến hành thoái vốn hoàn toàn Gelex tức là trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 12 thì chỉ trong vòng 30 phút đầu giờ thôi trong trong vòng 30 phút đầu giờ thì tại phiên upcom bà chỉ trong vòng 30 phút thì uh, sau khi mở cửa thì cô đông nhà nước là bộ công thương đã bán hoàn toàn 122 triệu cổ phiếu của GEX đường đường với 78,74% vốn điều lệ tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng và tạo tại cái phiên này nó tạo ra một cái phiên giao dịch à, lấn át cả phiên cả thị trường cả sản hồ dê và tạo ra một cái thanh khoản nó cực kỳ lớn tạo một phiên thanh khoản cực kỳ lớn bởi vì các bạn biết là à, vào năm 2015 mà một cái phiên là chúng ta sẽ đi qua ngày 25 tháng 12 đúng không ạ nó lớn cực kỳ lớn luôn trên sàn upcom là nó gây là trên toàn thị trường nó gây là một cái phiên một cái cây ờ, phiên thành khoản bùng nổ toàn thị trường đây cái này cái gì này đây cái gì thấy cái cây von này á cây von này này bây giờ cái cái cây von này là tạo một cái von cây von mà nhìn các chị thấy rất là cực kỳ ghê gớm luôn đúng không ạ cái cây von này, này từ cái giá này mà tăng lên giá trần luôn đúng không ạ thì giá chia hiện tại á, là chỉ có bảy ngàn rưỡi thôi giá chia lúc đó tới thời điểm hiện tại là ba cả rưỡi và sau phiên chia đó thì tạo ra một cái phiên von phải nói là, là nó cao bất thường và chưa trong lịch sử là chưa có phiên nào nó cao như vậy trong vòng uh, tiếp theo đó cả chục năm cũng chưa có phiên nào cao như vậy luôn đó. thì cái phiên giao dịch này nó đặt ra rất là nhiều nghi vấn tuy nhiên thì cũng không có cơ sở hoặc cả căn cứ nào để chúng ta có thể lục lại để mà đào sới lại được với mức giá khoảng 17.700 đồng à, đến 18.000 17.800 à, đồng thì kết thúc phiên này cổ phiếu đang gọt vọt lên 19.500 đồng và hiện tại giá chia thì giá chia bởi à, vì từ năm 2015 đến thời tại là chia chia cổ phiếu chia ta chia tách rất là nhiều rồi phát hành thêm thì cổ phiếu nó chia tách về nó còn có 7.000 mấy đó 7.700 đồng đó và sau khi mà tái cấu trúc á, thì gách gách đã, thoái vốn không đã trở thành một công ty không không trực thuộc của nhà nước nữa đó là trực thuộc uh, tư nhân thì uh, Gates uh, liên tục tái cấu trúc quyết liệt thoái hoàn toàn vốn khỏi các cái mạng kinh doanh mà nó không phải là là ngành nghề kinh doanh cốt lõi như uh, ngành nghề kinh doanh sản xuất cốt lõi là kinh doanh sản xuất thiết bị điện á như thoái vốn tại công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương này đấy công ty uh, cổ phần khí cụ điện một này Vinakip này công ty vật tư và xây dựng Hà Nội HMM HMCC đó tức là cái việc mà thoái vốn này á ngoài việc là nó mang về dòng tiền cái thứ hai nữa là nó ban đảm bảo cho việc Gelex tập trung vào một mạng điện duy nhất mạng điện đấy, tập trung dòng tiền vào tập trung cái toàn bộ sức lực cũng như nhân lực và trí lực vào à, cái ngành cốt là ngành ngành nghề kinh doanh cốt lõi là ngành thiết bị điện bởi vì những cái ngành mà nó không phải gót lõi thì nó phân sẽ phân tán dòng tiền đấy lời thì không nói nhưng mà lỗ thì nó sẽ kéo theo à, âm vốn đấy và đôi lúc là nó không mang lại hiệu quả kinh tế tiếp theo đó thì Galex ờ, đã thực hiện được cái lộ trình ờ, tăng tỷ lệ sở hữu góp thêm vốn vào các doanh nghiệp uh, loại như tiềm năng như mạng điện như là CAP này KDB rồi TBD và địa cơ Hà Nội hem rồi dây đồng Việt Nam đấy chính những doanh nghiệp uh, hiện tại này những doanh nghiệp mà góp vốn này á, là trở thành một trong những một à, là trở thành các cái trụ cột à, đưa Galex lên trở thành à, doanh nghiệp hàng đầu về mạng à, thiết bị điện đấy đây là cái cái quá trình mà đầu tư mạnh à, đầu tư mạnh vào học KDV này vào năm 2019 thì KDV triển vai Sky xây dựng và nâng cấp hệ thống nhà máy hệ thống trung tâm phân phối định hình tái cấu trúc chuỗi cung ứng tại ba miền Bắc Trung Nam với mức tổng mức đầu tư là 1 ngàn tỷ đồng Đấy. và đang tiếp tục trang bị đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng cái xu hướng ngầm hóa điện lưới đúng không ạ thì cái việc mà xu hướng ngầm hóa điện lưới là cái xu hướng tất yếu đúng không ạ các nước phương tây ở bỉ, châu âu nhật bản đều đi trước và việt nam chỉ có việt nam mình là treo treo điện trên trời thôi việt nam mình ờ, bay trong tương lai sắp tới thì Việt Nam mình cũng không tránh khỏi được cái xu hướng này đúng không ạ vì bởi, bởi vì cái việc mà đưa treo các dây điện ở trên à, trên trời cột điện đó đầu tiên á nó cực kỳ tốn à, nó cực kỳ kém về thẩm mỹ cái thứ hai là nó không an toàn nó không an toàn đấy cái việc mà đặt các cột điện dựng các cột điện lên thì nó đầu tiên nó gây rất là dễ gây ra các tai nạn giao thông này dễ gây dễ gây ra các cháy nổ dẫn đến là cháy tòa nhà rất là nhiều trường hợp thì đã bị gây bị như vậy rồi đấy thì trong tương lai đương nhiên Việt Nam cũng không thể tránh khỏi xu hướng đó là ngầm hóa điện lưới ngầm hóa mạng à, lưới điện thì TBD thì à, và gách tiếp tục à, mạnh tay đầu tư vào TBD thì nâng cấp và di rời nhà máy về khu công nghiệp Long Đức à, CFT thì đầu tư nhà máy di rời về khu công nghiệp Long Đức luôn đấy, 10 e e đầu tư nhà máy thiết bị vân vân và đầu tư hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp à, SAP ERP thì trị giá nhiều triệu đô la toàn bộ các đơn vị thiết bị điện xây dựng tòa nhà văn phòng của, của KDV dự kiến đây là nơi tập trung của sở văn phòng của các làm việc các đơn vị khu phía Nam về hệ thống đầu tư phát điện hệ thống kênh phân phối thì uh, từ năm 2019 đến nay là 2019 20 21 mới 3 3 tới 4 năm thôi đúng không ạ thì uh, à, Galex đã phát triển rất là quyết liệt và mạnh mẽ ở tất cả các cái công ty ờ, các cái nhóm công ty trụ cột và đang à, tinh giản hóa bộ máy nhưng mà cái hiệu quả nó lại tăng cao rất là nhiều và hiệu cái và kết quả là gì và kết quả là đưa Galex trở thành một trong là doanh nghiệp đồng hàng đầu của Việt Nam về mạng cung cấp thiết bị điện về thứ hai là thâu tóm VGC ông trùm hạ tầng phía Bắc thì um, trong cái xu thế mà cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước á, thì Galex uh, 2021 á, thì từ 2021 thì Galex Group đã công bố mua thêm 18,5 triệu cổ phiếu của VGC nâng tỷ lệ sở hữu lên 225,11 triệu cổ phiếu tương đương với 50,21% vốn điều lệ của VGC chính thức đưa về VGC thành công ty con của, của GX, GX thì cái VGC ấy, là một trong doanh nghiệp mà có rất là nhiều quỹ đất ờ, quỹ đất về khu công nghiệp phía Nam thứ hai ấy, có rất là nhiều các nhà máy các nhà máy ờ, rồi tại các khu công nghiệp như trong phía Nam này cũng có nhà phía Bắc cũng có và và VGC ấy, là xem là ông trùm về phát triển hạ tầng khu công nghiệp ở phía Bắc với sở hữu nhiều khu công nghiệp đấy như là Hạ Yên, Đông Mai, Ờ, tiên sơn yên phong rồi uh, bắc ninh này quảng ninh này thừa thiên huế này thái bình phú, phú thọ hà nam vũng tàu vân vân và mây mây với tổng diện tích lên hàng nghìn ha và không và VGC còn là hàng loạt dự án khu đô thị tại Hà Nội như Đặng Xá Gia Lâm này, à, Hoàng Hóa Thám này, khu thấp tầng ở Đại Mộ, Tây Mộ này, khu nhà à, Xuân Phương rất là nhiều và lãi gộp VGC trong năm 2022 là tăng tăng rất là mạnh và nó đóng góp vào cái uh, lại lại chung biên biên lợi nhuận chung của Galaxy rất là lớn thì uh, kết quả kinh doanh của quý 2 năm 2022 tính đến nay nha thì uh, cái, cái lợi nhuận của Galaxy bước vào được ban lãnh đạo giải thích là à, do từ được hưởng cái lợi nhuận từ book vào từ VGC thì các bạn biết là qua thông tin như vậy thì các bạn biết là VGC nó lại lớn như thế nào VGC nó lại lớn như thế nào đúng không? đây trên à, màn hình đây mà mọi người thấy là ở, ở, ở Phú Thọ thì có 350 ha này khu à, Hà Nam ở Hà Nam có 600 ha ở Tiền Hà Thái Bình thì có 466 ha ở Tiên Sơn Yên Phong Thuận Thành cùng một số tỉnh phía Bắc ờ, Bắc Ninh thì gần có 1.500 ha khu công nghiệp đấy thì cái việc mà sở hữu quy đất lớn lớn như vậy các bạn thì bản chất là sao ngày trước v, v, VGC đó là doanh nghiệp nhà nước cho nên cái việc mà xin quy đất á, nó rất là dễ hoặc là xin các dự án rất là dễ nên người ta người ta và lại lúc đó nhà nước bơm tiền ra cho các doanh nghiệp cho các doanh nghiệp á, làm các khu công nghiệp về hiện tại thoái vốn thì nhà nước hoa hoàn toàn thoái vốn thì Galex mua lại thì nó là thuộc của Galex và hiện tại VGC ấy, cái việc mà thoái vốn như vậy thì nó được định giá rất là rẻ rất là rẻ đấy doanh nghiệp cái tài sản nhà nước để cho bán rất là rẻ cho nên là Galex quyết tâm mua đấy, quyết tâm mua và hiện tại nó mang lại cái lợi nhuận cực kỳ lớn cho về ờ, cho mang lại quả ngọt cho Galex cái số liệu doanh thu qua từ năm 2017 18 19 20 20 ấy, thì là 12 10.000 13.000 15.000 và 18.000 tức là cái lũy kế nó tăng càng càng lúc càng mạnh càng lúc càng nhanh và năm 2021 thì công ty có doanh thu thuần là 28.000 tỷ 28.585 tỷ tức là nó hơn nó hơn năm 2020 đến 10.000 tỷ và cái việc hợp nhất của VGC vào thì đóng góp thêm doanh thu từ mảng vật liệu với hơn 5.000 tỷ doanh thu từ bất động sản tăng mạnh từ 90 tỷ năm 2020 lên mức 2.947 tỷ năm 2021 tức là tăng bao nhiêu lần các bạn tự nhân nhà mình không nhân được từ chín mình tính mình tính là từ 100 tỷ đi lên mà 3.000 tỷ là tăng 30 lần và cái mạng kinh doanh Galex ờ, còn có thêm một cái mạng nữa hợp nhất đó là mạng kinh doanh về chứng khoán hiện tại là trong hệ sinh thái của Galex có thì mạng kinh doanh chứng khoán là công ty chứng phần chứng khoán VI chứ thì tính từ cái việc mà thời điểm hiện tại thì à, cổ đông của ông À, tính đến thời điểm hiện tại trong số các cổ đông lớn nhất của Galex là ông ờ, Nguyễn Văn Tuấn này, tổng giám đốc của Galex sở hữu uh, ờ, 192 triệu cổ phiếu này, chiếm 22,58 vốn điều lệ này. Công ty uh, một thành viên GE thành lập uh, năm 20 tháng 4 2016 vốn điều lệ 85 tỷ. Đùng à, chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện và xây lắp Huy Hoàng có thành viên góp vốn là mẹ là mẹ và vợ ông Nguyễn Văn Tuấn tức là cái việc mà sở hữu chéo cái việc sở hữu chéo á, sư chéo ờ, qua qua qua cái thông công ty công ty gia đình ấy. công ty ờ, ECO and More này sở hữu 24 triệu cổ phiếu ghê ấy nhỉ chiếm 4 phít uh, gọi là 5 phần trăm đi bà Đào Thị Lơ mẹ ông Tuấn sở hữu 24 ờ, triệu cổ phiếu ghê nhỉ thật ra thì bà bà Đào Thị Lơ hay không thì bản chất mới là là cổ phiếu của ông Tuấn đấy bản chất thì đó là cổ phiếu của ông Tuấn thôi chứ bà Lơ hiện tại ông Tuấn hiện tại là cũng khoảng năm 40 tuổi thì bà lơi tại mình đoán chắc cũng bệnh mươi tuổi thì ông biết bà biết cái gì đâu về chứng khoán đâu mà mà mà, mà bà đầu tư công ty à, MHC tiền thân là công ty hàng hải Hà Nội thành lập tháng 11 năm 1998 với điều lệ là 400 bốn điều lệ hiện nay là 414 tỷ đồng sở hữu 19 triệu cổ phiếu GE tổng tài sản à, đến cuối năm 2021 của người GX đạt 61.182 à, tỷ đồng và tăng 125% so đồng năm và nợ phải trả đến cuối năm tăng vọt từ ờ, tăng vọt đến 115% từ 18.937 ờ, tỷ đồng lên 40.680 tỷ đồng gấp 2 lần vốn chủ sở hữu đến hết quý 4 2021 và ghế có nợ giới hạn gần 14.000 tỷ đồng bao gồm cả gần 8.000 tỷ đồng nợ ngân hàng và gần 5.866 ờ, tỷ đồng dư nợ trái phiếu và cái câu chuyện gìn giữ nửa trái phiếu này lắm để chúng ta sẽ phân tích thêm nha số 29.868 tỷ đồng đời ngắn hạn này tại thời điểm cuối năm 2021 thì có 11.604 tỷ đồng là hàng tồn kho tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm công ty cũng có những khoản phải thu ngắn hạn lên tới 5.000 tỷ đồng đồng thời bạn tích lập dự phòng hoặc khoản thu có đòi lên 536 ờ, tỷ đồng và các bạn nhớ là trong năm 2021 thì GX ghi nhận khoảng 302 tỷ đồng từ lại đầu tư chứng khoán tức là tầm tăng 314% so với năm 2020 bởi vì cái à, đầu tư chứng khoán là gì tức là cái thu nhập từ cái công ty con là công ty về VIX ấy. thì uh, dưới sự chỉ đạo của ông Tuấn ấy, thì uh, cái việc làm ăn của công ty về VIX ấy, ngày trước là mình nhớ là lịch sử trong lịch sử của VIX là ngày trước là ban đầu là công ty chứng khoán Vincom sau là sau này là bán lại cho Bồ Thủy thì bầu thủy uh, à, trở lại và ông toán này mua lại bầu thủy và bỏ cái mạng uh, tự danh uh, bỏ cái mạng uh, mạng môi giới chứng khoán bỏ bỏ hoàn toàn cái mạng môi giới chứng khoán tập trung vào mạng uh, tự doanh đấy tự doanh cái gì thì tự doanh cái gì thì các bạn hỏi mình các bạn sẽ biết và gần đây nhất thì uh, công ty chứng khoán VX trong quyền chứng khoán VX đã mua và sở hữu cổ phiếu GX e tăng tỷ lệ sở hữu của gửi lên thì à, cái, tiếp theo là câu chuyện về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì đến thấy tháng 3 ngày 31 tháng 12 2021 thì theo số liệu điều tra tại sở chứng khoán Hà Nội thì tổng dư nợ của trái phiếu doanh nghiệp của GX và các công ty thành viên là 6.800 tỷ đồng bao gồm công ty ờ, tập đoàn GX này ờ, cũng có 10 à, chị, các bạn nhớ là chỉ trong uh, ờ, Mỗi tháng hai tháng 12 2021 ấy, GX đã liên tục phát hành hai đợt phát hành trái, trái phiếu đường lệ để huy động thêm vốn. Để huy động uh, thêm vốn ạ. À. Thêm uh, 1.500 500 tỷ đồng. Và bên mua bên mua trong đợt phát hành này á, được biết là một tổ chức tín dụng trong nước và hiện tại là chưa rõ tổ chức tín dụng nào cả mà <coughs> có kỳ hạn là 3 năm mà không đội không kèm chứng quyền là suất cố định trong vòng 8,5 phần trăm một năm ngay sau đó thì thầu ngay khi tao tóm BGC thì cuối tháng năm 2021 thì doanh nghiệp này cũng phát hành hơn 300 tỷ đồng trái phiếu riêng vậy. sâu hơn thì trong 2020 thì đã huy động tổng cộng là 2.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong đó có 2.200 tỷ đồng được dùng cho sản xuất kinh doanh và thông thường 400 tỷ đồng còn lại dùng để góp vốn vào tỷ con sau khi mà tin đồn và thân thân hoàng minh mà thất thiệt với ông tuấn á tức là sau khi mà cái việc mà tân hoàng minh bị bắt á thì cái cái câu chuyện mà mà phát hành trái phiếu á doanh nghiệp á bị uh, cơ các cơ quan chức năng rà soát lại và trong tuần tháng tư á, có một số doanh nghiệp cá nhân đã lợi dụng cái việc một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị bắt như đăng tải các tin đồn thất thiệt chưa kiểm soát cho cơ quan năng ờ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những uh, xe tiếp, tiếp theo là xe là bắt đầu Tuấn tuy nhiên thì cái việc này là một cái thông tin thất thiệt đó, nó làm gây ảnh hưởng rất là lớn đối với cổ phiếu GX nó làm cho thị giá cổ phiếu của GX đã giảm từ giảm rất là lớn giảm từ 44 ngàn xuống còn 21 ngàn thì uh, hiện tới hiện tại thì công uh, ờ, GX đang có kế hoạch niêm yết các công ty trên sản như công ty uh, điện thiết bị điện uh, Gelex Electric tức là mã cổ phiếu là GEE e hiện tại là đã niêm yết trên sàn trên sàn Upcom rồi tiếp theo là ờ, sắp tới là sẽ niêm yết công ty hạ tầng uh, ờ, uh, ờ, Galex uh, in infrastructure gì đó mình nghĩ chắc là mã cổ phiếu là GEI hả chắc vậy <coughs> và sau khi mà cái tin đồn nó thất thiệt đưa ra sau khi cái việc hủy của Tân Hoàng Minh đưa ra thì các động thái của GEI hiện tại là liên tục từ 19 tháng 5 đến nay sau khi nhật bác đến ngày 19 17 tháng 6 đó cái lệch đang mua lại tới 1.422,3 tỷ đồng trái phiếu trước thời hạn tức là mua khi trước thời hạn nó đáo hạn đó, liên tục mua lại các cái các cái gói trái phiếu đó thì tới tổng hiện tại á tổng hiện tại thì Galex đã và mua lại khoảng là 1.627 tỷ đồng trái phiếu trước thời hạn tính từ 19 ờ, tháng 5 tới nay và Galex đã chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% cho một cổ phiếu và hiện tại à, thì cổ, à, cổ tức đã về rồi đã về tiền rồi tiền đã về tài khoản các nhà đầu tư rồi chỉ 426 tỷ đồng để thanh toán cổ à, tức năm 2021 cái điểm chú ý của GX là gì là cái ban lãnh đạo của à, GX và các công ty thuộc hệ sinh thái GX đều liên tục mua vào với số lượng lớn cổ phiếu của công ty rồi ví dụ như VX mua cổ phiếu GX tăng từ sự từ 0 lên 1,76% vốn điều lệ của GX rồi con gái của chủ tịch của GX á, mua 15 triệu cổ phiếu này đấy và các thông tin ờ, mua uh, mua vào cổ phiếu người liên tục được đưa ra liên tục được đưa ra đúng không ạ và chỉ sau uh, thật ra mình thấy chỉ sau một vài ngày thì nó được uh, hoàn thành và mình chưa thấy cái thông tin nào là mua không hoàn thành hết đây là trước khi qua phần báo cáo thì chúng ta sẽ đi qua phần biểu đồ đây thì cái sau cái giai đoạn là thông tin tất thiệt đó thì cổ phiếu cưới đã giảm từ vùng 39.000 40.000 về xuống còn khoảng đáy là vùng 17.000 và hiện tại nó đang xu hướng hồi phục trở lại đây thì à, các bạn ở đây thì các, các bạn rất là tiền các bạn thấy soi để quý 1 2021 nó là 4.000 tỷ đồng nhưng quý 2 quý 1 2022 nó lên 8.000 tỷ đồng tức là có từ tăng tương vượt bậc ở gấp đôi so cùng kỳ đó là về doanh thu và bán hàng cung cấp dịch vụ này về lợi nhuận cũng vậy lợi nhuận à, bán hàng cung cấp dịch vụ thì à, quý 1 2021 thì nó là 515 tỷ đồng nhưng quý 2 nó lên gấp 3 lần là 1.830 tỷ đồng mình tính gấp 3 thôi nhẹ nhẹ các bạn dễ hiểu ha lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh này đó nó tăng cũng tăng tương ứng gấp 3 lần này lợi nhuận kế toán nước thuế cũng tương tự như vậy tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ tài sản ngắn hạn thì uh, tăng gấp đôi từ 14.000 tỷ đồng tăng lên 30.000 tỷ đồng tài sản dài hạn cũng tăng gấp đôi tổng cộng tài sản thì tăng uh, cũng tăng gấp đôi tổng cộng nguồn vốn thì uh, tăng gấp đôi tăng từ 29.947 tỷ đồng lên 61.523 tỷ đồng đấy thì ờ, qua văn tắt một sơ qua về một chút về các cái về các cái ờ, thông số về tài chính cũng như là phân tích về các cái tin tức về các cái yếu tố về doanh nghiệp ban lãnh đạo á, nắm được ờ, phần nào cái doanh nghiệp về GX này đúng không ạ thì mình tin chắc rằng là cái những thông tin mình cung cấp ở đây á, thì nó sẽ giúp ích cho các, các anh chị nhà đầu tư rất là nhiều thì nếu mà sẽ các anh chị cảm thấy là cái video này có ích cho mình á, thì cho mình một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình nha cảm ơn mọi người